đường di dạo núi cao tầng mây chiều nay tiếng ai đang lượn về trên đèo kể rằng người về đây nhà yên lưng đã người về quê ta tấm áo tràm sáng người con